Xin kính chào các bạn Tiếp theo chúng ta sẽ tập về tư thế cây cầu à, Các động tác trước chúng ta tập ở trong tư thế nằm úp Và bắt đầu từ động tác này chúng ta sẽ chuyển sang tư thế nằm ngửa Về cách thực hiện tôi sẽ tiếp nối từ à, động tác cánh cung lần trước nhé Bắt đầu luôn Rồi lần trước chúng ta đang ở trong tư thế cánh cung này Rồi chúng ta đưa tay phải lên chống tay trái Lật ngửa người ra chuyển sang tư thế nằm ngửa rồi ờ, chuyển sang tư thế nằm ngửa hai tay xuôi giá qua thân lòng bàn tay úp xuống mặt sàn rồi hai chân co dựng lên rộng bằng hông hoặc rộng bằng vai hoặc là chúng ta có thể lùi cái gót chân của mình lại làm sao mà cho gót chân nó chạm vào đầu ngón tay giữa của mình đầu ngón tay giữa chúng ta hãy chỉnh tư thế của cơ thể của bản thân mình làm sao mà cảm thấy thích hợp nhé rồi cách thức thực hiện này từ hít vào rồi từ từ dùng lực của chân này nâng cao hông của mình lên với tư thế này chúng ta có thể áp dụng cái phép thở bụng nhé hít vào phình bụng ra này thở ra sạc bụng lại mọi người lưu ý là những ai tóc dài mà đang buộc tóc ấy, thì là ở trong tư thế nằm chúng ta đều phải tháo hết bộ tóc ra nhưng không nó chèn ép vào dây thần kinh thứ hai nữa là khi lên tư thế này chúng ta không quay đầu không quay đầu rất dễ bị vẹo cổ nhé rồi tư thế khi chúng ta trả thế này từ từ hạ từng đốt sống lưng xuống một hạ từng đốt sống lưng xuống một rồi duỗi chân thả lỏng lặp lại nhé co chân lên này. rồi hít vào nâng cao hông lên này. rồi chúng ta có thể nhắm hờ mắt lại có thể kết hợp thở bụng nha nếu cảm thấy khó khăn thì không sao cả hít thở bình thường thôi hít thở điều hòa chúng ta giữ tư thế này từ khoảng 20 đến 30 giây hoặc giữ thời gian tùy theo cảm nhận của quý vị trả thế từ từ hạ lưng rồi duỗi thẳng chân ra thả lỏng cơ thể hít thở điều hòa như vậy là chúng ta đã thực hiện xong À, tư thế cây cầu hãy đăng ký theo dõi và chia sẻ kênh nhiều hơn để chúng ta xem được thêm nhiều video và cùng tập luyện để nâng cao sức khỏe xin cảm ơn và cảm tạ quý vị